chào mừng ờ, quý bạn đến với kênh ờ, video điện máy cường linh thì hôm nay ờ, chúng ta tiếp tục lắp máy nghiền bột này máy nghiền bột khô bột mịn dùng nghiền ngũ cốc hay là bột gạo khô hay là dược liệu thuốc bắc thuốc nam đấy thì tiếp tục lắp máy cho quý và bà con thì nhiều quý và bà con đang thắc mắc cái cái phần cấu tạo bên trong cái buồng nghiền như thế nào thì hôm nay tôi chúng tôi sẽ quay chi tiết này đây cái buồng nghiền của nó đây gồm hệ thống bốn cái cánh cánh quạt bằng sắt rất là to ở đây đấy và ở đây là có các cái thành bằng gang này đấy thì uh, lúc cái uh, ờ, máy nó quay với công suất lớn cái quay cái cánh quạt này nó quay nhanh này cái nguyên liệu ta sẽ đập vào các thành này đấy thì nó sẽ bị uh, vỡ ra <clears throat> thì uh, với những cái bột nào bị vỡ ra mịn rồi thì nó sẽ lọt theo cái khe sàng đây có khe sàng ở đây đấy nó sẽ bay ra bên ngoài này đằng sau này và đằng sau này chúng ta sẽ uh, may thêm một cái túi vải bọc đằng sau này đấy để chúng ta hứng được cái bột ở đằng, đằng sau còn ờ, cái nào mà nó chưa vỡ ra chưa mịn thì nó sẽ tiếp tục bị độc tiếp đấy thì nó sẽ lúc nào độc nó vỡ nó mịn ra thì nó thổi ra bên ngoài là xong đấy còn ờ, cách thức thay sàng thì cũng rất là dễ đây ờ, ở trên đỉnh đầu này có bốn con ốc có hai con ốc và ở bên dưới này có hai con nữa đây có hai tấm thép ở đây chúng ta chỉ cần nới lỏng bốn con ốc này ra đấy là chúng ta có thể lấy được tấm tấm sàng này ra đấy. còn à, lúc nào chúng ta muốn lắp vào thì chúng ta chỉ bỏ cái sang mới vào rồi uh, siết chặt bốn con ốc đấy là được còn đây máy thì nó cũng cấu tạo nguyên lý hoạt động giống nhau à, lắp uh, motor của toàn phát 3 kW đây motor dây đồng của toàn phát 3 kW tương đương với 4 ngựa này vòng tua 2960 vòng một phút là motor tua nhanh dùng điện 220V 15A cân nặng của động cơ là 20 cân đấy toàn phát có dập nổi đây luôn motor dây đồng 100% còn uh, sử dụng một dây cu loa đơn B43 rất là to bản ở đây đấy hai bu ly bu ly bên động cơ và bu ly bên đầu nghiền ở ừ, cái đầu nghiền này thì ờ, có thêm con ốc ở đây ốc này là để chúng ta bơm mỡ trong quá trình ờ, sử dụng lâu dài mà chúng ta sẽ bơm mỡ vào đây để cho đảm bảo máy nó hoạt động nó ổn định cũng như là đảm bảo độ bền của máy thì ở đây thì sau khi lắp vào thì vì cái thanh này nó là bằng gang nên chúng tôi sẽ bắn sắn keo ở các thanh này cho quý và các bạn đấy thì về để lúc chúng ta nghiền bột thì bột nó không bị phun ra ở các ờ, cạnh này đấy cầm máy lên này. cầm máy lên cầm máy lên cầm máy. Đấy, sau chúng tôi sẽ cắm máy lên cho các bạn cùng xem một lần nữa này. còn ờ, chúng ta sẽ bắn keo ở các cái thành này keo này là keo silicon thì ờ, chúng ta vẫn có thể ờ, tự bắn ở nhà được Đây, chúng tôi đã bắn sẵn cho quý bà con chúng ta bắn cái keo này thì cái ở giữa cái thành và cái nắp này thì nó sẽ không có độ hở cho nên là lúc chúng ta nghiền bột thì cái bột mịn nó cũng không bị lọt ra ngoài Đấy. còn ở đây nó có tấm chắn này để chúng ta chắn ấy này bỏ số lượng nguyên liệu vào có thể bỏ nhiều bỏ ít thì chúng ta điều chỉnh cái tấm này Đấy. cung máy này làm bằng thép V rất là chắc chắn là này, này. dậm lên rất là thoải mái đây rất là nặng à, tổng bộ của máy là nặng 52 à, cân Đấy. tổng bộ ờ, cả máy cả động cơ là nặng 52 cân đầu máy cũng được ờ, lắp sẵn bụng chân cũng được lắp bằng ốc vít rất là chắc chắn ở đây đây, đây loạt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 bấm đăng ký kênh để xem các video mới nhất của chúng tôi à, bên cạnh ờ, máy ờ, nghiền dược liệu máy nghiền bột này thì bên chúng tôi còn sản xuất thêm cái dòng máy thái thuốc đây tôi sẽ giới thiệu nhanh cho các bạn cùng xem đây máy thái thuốc hai chức năng cái máy này thì vừa thái lát thân cây cứng thái khúc thân cây mềm dây leo bên này là để băm khúc ra này đấy còn ở mặt ở cái cửa này là chúng ta sẽ băm lát và đường kính cây thì à, được 10 phân đấy cây khoảng bằng cổ tay thì bỏ vào nó vẫn bong được hoặc là trường hợp như cây khô này chúng tôi vừa test xong cây khô này. cây khô à, cái này là khách gửi đến cho chúng ta đây, khách à, gửi đến là cây khô này. cái này là khô này. đấy thì vẫn băm được ra lắp như này đấy. động cơ ra đầu cảm ơn quý các bạn đã theo dõi video